trước, siêu nhân tứ trụ đã phải gặp nguy hiểm vì mèo Simi đã bị bắt cóc và quái vật cây ăn thịt người quá mạnh, nên siêu nhân phong cận, Mr. Dịch và Siro đã bị đánh bại hoàn toàn. Liệu trong tập này siêu nhân tứ trụ có giải cứu được mèo Simi hay không? Mời các bạn đón xem. Hey trời ơi mấy bạn ơi Đã ba ngày ba đêm rồi Anh em siêu nhân bọn mình vẫn cứ đứng ở đây Nhìn con quái vật cái cây ăn thịt người Bọn mình vẫn chưa biết cách nào để tiêu diệt được nó hết mấy bạn ơi hey, Rồi anh có cách nào tiêu diệt nó không luôn Ai mà biết được Mày lấy tao tao ba ngày ba đêm tao suy nghĩ nát óc không sẽ ra Giờ tao như kinh phong luôn nè à. trời, trời, trời ơi ông suy nghĩ nhiều quá Cái đầu ông giật giật luôn hả Trời ơi tội nghiệp rô tôi quá đó mấy bạn thấy không làm siêu nhân cũng khổ lắm chứ bình thường không thấy con yêu quái nào hết mà một khi yêu quái xuất hiện thì toàn con yêu quái mạnh mạnh không mấy bạn ơi khổ muốn chết luôn á trời ồ mà khoan còn một người nữa anh về đây anh có cách nào để tiêu diệt con yêu quái này không anh à, à, theo, theo ý kiến của anh đó là mình cứ đứng đây mình nhìn nó đi thôi để nó tự chết đói chứ anh mình cũng đói lắm rồi này ăn ăn tạm bánh mì đi đợi nó chết đói to ghê sao đánh Trời ơi trời anh nghĩ sao vậy Bây giờ bọn mình đứng đây bọn mình ăn ăn bánh mì rồi một tí nữa Cái cây ăn thịt người nó ăn thịt Simi luôn anh Anh nghĩ sao vậy Ờ hả Bọn mình phải tìm ra cách nào đó để giải cứu Simi chứ Trời ơi trong team siêu nhân có mỗi đứa con gái à mà bị bắt cóc rồi Mai này à, anh em rồi Sao Tao có cách rồi sau sau khi dịch cương phong tao đã nghĩ rồi chính là ông dịch hình như ông có tiền chiêu biến to mà đúng không hả biến to hả <gasps> ừ, đúng rồi hả dịch đó dịch dịch dịch dịch dịch Gì? em em em nói dịch nghe nè em nhớ là dịch có cái cây búa của của của dịch đó là dịch có có cái kỹ năng tuyệt chiêu là có thể biến cái dịch to lên khổng lồ mà đúng không ờ đúng rồi nhưng mà cái cây búa này nó kỳ lắm lúc thì nó biến to cái đầu lúc nó biến to chỗ khác à à, tàu lao bây giờ em chỉ anh nè à. bây giờ nha con quái vật á nó nó nó chỉ được có cái là nó to hơn anh em bọn mình thôi cho nên là bây giờ em chỉ dịch thế này nè dịch hãy biến thành khổng lồ sau đó dịch ra dịch cầm búa dịch gõ đầu nó cho em hiểu không à tức là mình chơi nó luôn đúng không mình đúng to rồi. nó được đúng không tao hỏi ờ, ờ. trăm ba cái dễ chạy chạy cú cú cú gà cú cú cú gà nè nè nè nè nè nè nè ok hãy hãy xem sức mạnh của loài gì đây hãy cảm ơn cảm ơn Ôi, ờ, anh em nhìn tôi không to vãi chùa lên để anh trai đúng ơi. không mấy bạn ơi anh dịch to hơn cả cái cái cái cái người của mình luôn bạn ơi mình còn nhỏ hơn cái đôi giày của của của dịch luôn á trời ơi ghê thiệt anh dịch tiêu diệt cái đen tiêu diệt luôn huy huy siêu nhân dịch huy ok ok đâu đâu đâu nè con phải bên kia đâu đâu đâu đâu mày ngon mày chơi tao không mày anh em mình ra không chuyện ra không chuyện ra không chuyện ok ra không chuyện bao nhìn nhìn là nhìn là anh anh đã to rồi cái búa anh to hơn à nhìn nè ôi trời ơi cây này quá quái chết chắc <laughs> rồi dịch ơi giết cái đi dịch giết cái đi dịch Trời ơi, dăm ba con này anh sợ đâu em nhìn là anh đã to rồi, hàng của anh to hơn nó búa mày nè con, mày con mày đây pháp vậy Nhưng làm sao bằng lửa của tao được yeah. Nhảy trường lửa, nhảy trường gì vẫn tính nhảy Alo Ôi, mày, mày, mày, mày, Nhật ơi cố lên Nhật ơi cố lên Cho mày một hit vào đầu nè Ôi Mà Phong ơi con này đánh qua Ủa vậy đây sao anh sao anh biến to mà sao anh anh không không quýnh được nó vậy cố lên dịch cố lên anh gõ rồi anh gõ vào đầu này nhìn này nè pong pong nhưng mà người biết con này không cái búa này chỉ là cái búa để gãi ngứa thôi hiểu không làm sao đâu búa của tho mà mày kêu là búa để gãi ngứa ăn đồ vậy luôn ngờ ai ui ờ. ui không ơi nó đâu ấy rồi chạy mau ơi trời ơi dịch ơi là dịch sao dịch vô dụng quá vậy dịch ơi dịch chạy nhanh đi hỏi nó bắn dịch chết bây giờ chạy đi dịch không mày vô dụng dịch cái giếng luôn luôn mày đây ừ, mày ngon ờ, mày mày mày mày ngon à, đi trời ơi rồi rồi xong chạy thôi chạy chạy chạy chạy chạy trời ơi trời các bạn ơi con quái vật này ui nó phun lửa mình kìa nó phun lửa mình kìa chạy chạy chạy chạy ui ôi mấy bạn ơi cái con cây ăn thịt người này nó không phải đơn giản mấy bạn ơi nó khỏe quá trời ơi à. dịch biến thành siêu to khổng lồ mà dịch còn quýnh không lại nó nữa thì nghĩ sao anh em mình quýnh lại nó đây trời ơi trời thôi bây giờ em nghĩ lại rồi anh gì vậy gì ông ông nào chạy đến vậy ủa <laughs> trời ông rảnh quá ông không chịu bấm nút hồi hồi ông bấm nút ông ông hồi sinh tại chỗ này luôn đi ông còn leo xe máy ông chạy đây làm gì hey. người ta mày bơi thành trước thức chứ bây giờ người ta đi xe máy qua chửi người ta nữa đấy ông lao lên đánh vì anh em bị loại cắn nó chết queo là tại phong ai bảo chúa lên chi vậy Trời Trời ơi Chúi lên thì mình... Người ta nói rồi Bây giờ đâu phải là to xác mới giải quyết được vấn đề đâu Nó là năng lực Con kia nó khè lửa quá trời đất luôn Trời ơi mình cái tưởng là dịch biến to sẽ như thế nào Tưởng hay lắm hóa ra bị dính sao thành dịch quay luôn các bạn ơi Trời ơi là trời Ê Thôi được rồi Bây giờ em nghĩ thế này nè Bây giờ anh em mình có muốn quýnh với nó Quýnh không được đâu hay là bây giờ bọn mình gọi là quay trở về căn cứ rồi bọn mình tìm kế hoạch khác đi mọi người được không thôi bây giờ chắc là quay về căn cứ tìm kế hoạch khác thôi chứ còn okay. đánh này đánh không lại nó chắc là phải ra xin lỗi quá ok ok thôi để em em em chịu hồi chiếc xe nè thôi anh em mình về đi mình cãi sim ở chỗ này đi <laughs> anh em leo xe anh em leo xe xe của ông đâu sao ông lái mà ông lấy con khủng long rồi ờ, ok rồi dịch chịu hồi xe Ủa? siêu cấp của dịch đi mọi người sao không cứu tôi vậy gì kỳ vậy sim ơi bạn bạn cứ yên tâm đợi bọn tôi một tí một tí bọn tôi sẽ quay lại cứu bạn đi đi đi, đi. À, ok trời ơi các bạn ơi các bạn hãy nhìn về phía bên kia kìa Simmy đang bị mấy con quái vật nó bao dây nó chuẩn bị làm thịt rồi mà bây giờ ba anh em một mình thì đứng đây chỉ biết nhìn thôi không biết làm gì cả thôi vô căn cứ bạn bạn kế hoạch tiếp nào anh em ok thì à, khoai đã mình quên mất mình xin giới thiệu với anh em đây chính là căn cứ bí mật của gọi là tứ trụ siêu nhân của mình à nhầm siêu nhân tứ trụ chứ mình quên hoài à, à đây là căn cứ bí mật của bọn mình nha thì bây giờ bọn mình sẽ cho các bạn coi vô căn cứ bí, bí mật bằng cách nào nè đây bạn thấy không ở bên dưới nó có nước kìa không các bạn chỉ cần nhảy vào bên trong hỡi bùm đó Là mấy bạn sẽ đến được ngay căn cứ bí mật của chúng ta Đấy mày thấy không Ở đây các bạn coi nè Nó có bốn cái nút vàng mà bọn mình để chỗ này luôn nè Thấy không Có cả tivi nè Rồi có cả có cả thêm bộ máy tính gọi là siêu xịn sò của anh Rô ở đây nữa Đấy <laughs> Ok tên lửa cái kiểu luôn À mà khoan từ tự nhiên mình vô đây mình gọi là mình giới thiệu chi vậy ta Đáng đáng lẽ mình vô đây mình phải hợp để mình tìm cách mình cứu Simi chứ Trời quên mất quên mất Anh em tập trung Rồi đông trung nó Quên nó rồi Trời gần chết rồi rồi Ulti Trời dạ, dạ, mấy ông mấy ông giờ này bạn của mấy ông sắp bị ăn thịt rồi mấy ông còn đứng đó chơi game tập hợp vô tập trung tập trung tập trung many many minutes later rồi ok bây giờ em đã gọi là chiếu hình ảnh 3D của con quái vật cái cây ăn thịt người ra rồi bây giờ mọi người hãy quan sát nó đi đây theo như mà em nhìn thấy á ê à trời ủa tính ra cái này là hình 3D thôi mà sao quýnh được mình luôn vậy ta kỳ vậy ủa kỳ vậy ôi kệ đi ôi mấy bạn ơi mấy bạn coi nè tính ra thì xem theo như mà mình để ý á thì con quái vật này nó có một cái đầu rất là to và có răng nanh rồi cái kiểu luôn và mình nghĩ là đây là một con quái vật nó yếu ở cái phần đầu mình nghĩ là chúng ta nên tấn công vào phần đầu của nó nhiều hơn à dịch nghĩ có có nghĩ ra cái cách nào để tiêu diệt con quái vật này chưa ừ. hỏi anh nghĩ ra từ đâu rồi nhưng mà anh nói đâu quay nghe đâu tính anh nói từ đầu video luôn á anh nói là hôm nay á chúng ta muốn tiêu diệt con quái vật này mình có cách tốt nhất để là cho nó ăn thêm vì nó ăn nhiều quá nó no nó bể bụng nó lòi ruột nó chết luôn What? trời ơi tàu lao anh nghĩ sao vậy anh lỡ đâu anh cho nó ăn nhiều hơn cái nó to hơn sao ờ ha ừ đó bởi vậy không được không được không được cái cái chuyện đó là không được rồi rô anh nghĩ ra cách nào khác không ừ Đâu có hay hơn dịch à Bây giờ mình đem dịch đổi với Jimmy đi Cho dịch vô hầm con tin còn để chuột Jimmy về Ờ à, đúng rồi ha Mày mất chạy mình chơi mày hai vụ mày hai vụ Thôi được rồi được rồi bình tĩnh bình tĩnh Trời ơi trời giỡn xíu làm gì ghê dịch Ây ừ cũng rồi em nói cô nghe nè Biết đâu con quái vật này thích ăn thịt quay đúng không Đâu thích ăn thịt ừ. ăn, ăn ăn ăn thịt mèo đâu đó Đúng rồi Biết đâu đợi đổi à, Giỡn giỡn anh ơi giỡn à, giỡn Giỡn giỡn anh ơi <laughs> Giỡn anh ơi giỡn giỡn Hey, thôi bây giờ anh em mình đừng có xàm nữa Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cho con quái vật này nè thì à, mọi người đã nêu ra hết ý kiến của mọi người rồi còn ý kiến của em á thì em nghĩ rằng là chúng ta cần phải tìm ra gọi là điểm yếu của nó thì theo như em thấy á nó cũng chỉ là một cái cây thôi cho nên em nghĩ rằng nó sẽ rất là sợ lửa ừ. em nghĩ rằng chúng ta nên chế cho chúng ta một cây súng bằng lửa để phun vô người nó tiêu diệt nó mọi người nghĩ sao ui được cái này để anh một thiên tài vật lý học như anh để anh để anh thôi ồ rô chế tạo được hả ok bây giờ mấy bạn hãy xem rô chỗ tài chế tạo một cây súng phun lửa nha các bạn nha ok chế tạo đi anh thêm một miếng fe nè thêm miếng h2o đúc quỳ tím vô thử nè rồi thêm miếng h2so4 vô nè đó, cho rồi. thêm nước mắm đồ vô nè anh anh anh nước cho thêm nước, à. nước, mắm chinh su nè thêm nước tương đồ cái kiểu rồi à, mắm thêm mắm tôm vô cho nó xịt cho con quái vật cây nó chết luôn chơi xuống nào chết mà mấy cái đó làm tao đổ nước tương vô mày à, trời <laughs> xin lỗi xin lỗi đi đi làm ok làm đi làm đi one eternity later rồi nhanh lên rồi. ơi nhanh lên rồi xong rồi ra à, xong rồi ra xong chưa xong chưa giới thiệu với anh em súng của siêu nhân biệt đội tới trụ Wow Trời ơi cái súng ấy anh xịn vậy Ghê không ghê không Súng này là súng phun lửa ha anh Đúng rồi súng này thử à. Súng của mấy đứa con nít nó chơi công viên nước ơi súng này súng con nít Đâu đem thử nha Bùm Bùm Ôi, trời trời ơi dịch bị cháy luôn bạn ơi ok bây giờ mình sẽ thử bắn bắn bắn thử cái ba cái tượng 3D này xem như thế nào nha nếu như cái tượng này nó mà chết á thì có nghĩa là cái súng này mạnh thiệt ok bắn đó ồ mặc dù là bắn hơi lâu xíu nhưng mà để xem coi nó có chết không nha các bạn nha Ôi trời ơi trời rồi Em bắn 8 tiếng đồng hồ nó mới chết được cái cây Trời cái súng này yếu quá Anh phải nâng cấp nó mạnh hơn nữa rồi Không được rồi Anh Đây trời Bây giờ anh sẽ mua Cái này là anh chỉ mới làm bản demo cho em coi thôi Này chỉ là mô phỏng để cục lửa con quái thôi Giờ sẽ nâng cấp lên cho em nào nâng cấp lên nâng cấp lên đi trời phải mạnh hơn chứ vậy, vậy thì quá yếu rồi không được không được Three hours later ơi nhanh lên rồi trời từ nãy giờ 3 tiếng đồng hồ mà anh còn làm chưa xong nữa từ từ xong rồi xong rồi enter là đó đây xuất phai đây xuất phai rồi xin giới thiệu với phong súng nâng cấp của khẩu khẩu phun lửa thành hờn ủa khoan thử cây này nhìn quen quen vậy đây anh à, anh dịch anh thấy cây này quen quen không dịch cây này hả ừ Chắc nhìn trông nó giống giống cái cây gì mà mà mà gì ở trong gì phí phải. Ờ ừ, nhìn giống cây a lòng xanh thì phải á trời ơi chị vô ăn cắp ý tưởng người ta đúng không tào lao tào lao ăn cắp gì ăn cắp nhìn nè thấy không thấy cái đầu con rồng này là giống cái đầu con boss ở trong mini world hả đó đây là rồng à. nè à, à cái này là con rồng lửa là phải rồng à ừ, con, phải con rồng mới phun lửa được hiểu không con rồng à, này là con rồng con con rồng trong mini world mà chứ phải là rồng trong free fire đâu à đúng rồi đúng rồi bạn ơi đầu có đầu rồng lưới thì lưới rắn cánh thì cánh chim mà đuôi phượng hoàng là cái đất gì ai biết thôi mình cứ thử thôi ok bây giờ thấy em em thử nạp đạn ủa cái này không cái này mình không cần đạn luôn anh không cần đạn luôn Ồ, bắn luôn trời ơi xỉn rồi cái này là lấy lấy lấy lấy lấy đạn từ không khí luôn ok đem bắn thử con này nha uh, bắn mấy con mấy cái chết nó luôn anh ơi ghê không ghê không ghê không ghê ghê ghê ghê xịn xịn xịn ok được được được được cái này được nè cái này được nè ok rồi anh em bộ ba siêu nhân tập hợp những anh chàng đẹp trai những anh chàng đẹp trai tập hợp anh tập hợp mình phải làm sao cho nó ngầu lên anh ok à, tập hợp thế các bạn bây giờ bọn mình đã có được vũ khí rồi ngay lập tức bây giờ bọn mình sẽ đi cứu gọi là à, mèo Simi thiên thần của gọi là siêu nhân tứ trụ phải đi cứu Simi thôi anh em đúng rồi lên phải nào. đi cứu cái cây khỏi Simi ơi let's go ok cứu Simi khỏi khỏi khỏi khỏi cái cây chứ ai kêu cứu cứu cái cây khỏi Simi tào lao ờ đúng <laughs> ok qua đây qua đây qua đây à, cái cây à nó còn bên kia kìa dịch à, mày chết mày tao rồi con <laughs> ai bây giờ qua đây qua đây anh em qua đây qua đây qua đây qua đây mọi người qua đây bây giờ em em em sẽ có một cái kế hoạch như thế này nè để em nói với mọi người nghe thế này nha mọi người thấy ở xung quanh gọi là cái cây siêu to khổng lồ kia nó có mấy cái con cây nhỏ nhỏ kìa nhỏ nhỏ kìa thấy không rô rô dịch có thấy không thấy không mấy con này hả à, sau này mà nó ăn nhiều là nó to bằng con kia luôn á đúng rồi nó mà ăn nhiều là sẽ to bằng cái con mẹ của nó luôn nữa sẽ rất là bự luôn vậy cho nên Vậy bây giờ con mẹ nó luôn rồi sao là, là cái con cây này là mẹ là là mẹ mẹ mẹ của mấy con kia hiểu không à, ờ, ừ, nó ăn nhiều mấy con con ăn nhiều là to bằng con mẹ luôn luôn ok <laughs> rồi nó bậy quá ok Vậy bây giờ đúng <laughs> bây giờ nè bạn ơi bây giờ mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải tiêu diệt những cái cây con nhỏ nhỏ trước bởi vì vậy cho nên là bây giờ em nghĩ ra ý tưởng thế này nè bây giờ nha dịch hãy gọi là uh, lại gần cái con cây nè xong dịch chiêu nó dịch kêu liêu liêu cái đồ cây xấu xí xong dịch hãy gọi là cho dụ dụ dỗ nó chạy theo dịch sau đó chạy ra ngoài cái bãi biển uh, gần gần ngay kia anh thì em sẽ ở đây em sẽ bắn hết mấy cây con anh anh thấy sao được không bắn bởi vì sao không bận rồi đi liêu liêu đi bắt anh đi liêu liêu nữa nó cầm đến đồ anh cháu tại vì á Ủa khoan từ ừ cũng đúng ha em thấy rô nhoi hơn nè rô ra liêu ừ. liêu đi đâu đúng rồi để tao mà, mày chưa biết bị cho tao rồi việt nam gây kinh bôi anh đây không sợ đói việt nam gây kinh bôi nhanh lên đâu nhanh lên cố lên đâu ok leo trời đố mày đuôi với tao cái cây xấu xí giữ đuôi À, thằng mày mày láo mày chết với tao à ok ok đuổi theo anh ơi đuổi theo đuổi theo ok ok rồi rồi tranh tranh thủ tranh thủ tranh thủ à mấy cây con kỳ này tao sẽ giết tụi mày sau đó mình sẽ cứu simi các bạn ơi à ok cây cây con này tao bắn tụi mày nè mày mày hả mày hơi ak đồng xanh à nhầm ak đồng lửa <laughs> phun lửa phun lửa phun lửa nhấc lại lập luôn quá phong ơi để anh đâu hơi sức mạnh hóa khổng lồ ba tăng với ốc siêu to khổng lồ mày mày mày mày mày mày mày à tao sẽ bắn tụi mày nè ôi nó chết rồi bạn ơi nó chết rồi chết rồi à mình phải cần thôi em nó không lùi lên chạy nó dễ cạnh anh ơi anh chết rồi Đây, sao anh chết hoài vậy vậy anh biết to mà anh chết hoài vậy để em để em phục lửa nó cho mày mày mày mày mày mày, mày. chết tụi mày đi à, còn có một con cuối cùng thôi mày hả mày mày mày hả mày rồi ok nó chết luôn rồi simi Simmy trời trời dịch ơi Simmy xỉu mất tiêu anh ơi trời mình bỏ mình bỏ đói simi ở đây ba ngày rồi cho nên simi đói xỉu luôn kìa mình đập đập đập đập đập đập hàng rào ra nhanh lên anh lấy cái búa anh đập hàng rào ra nhanh lên Đấy cái gấu anh nó sinh ra để, để uống rượu chứ không phải để vàng ra đâu, đánh đâu uống được Thật sự Ôi nó quay lại kìa Ôi nó quay lại, nó quay lại, nó quay lại, chạy chạy chạy chạy Đi đây, hả, hả Ôi, ờ, à Cái cây kia, bây giờ bọn tao đã có được gọi là súng rồng lửa rồi, bọn tao không sợ mày đâu Bây giờ tao sẽ phun lửa cho mày chết, mày hãy xem đây ui phun lửa phun lửa chết mày đi phun lên đi phong phong phun đi phun lên mày ơi mày mày cho mày chết không thoải mái quá ủa cái gì ạ ủa anh ơi sao em phun lửa nó mà nó không chết anh ai biết được mày phun lửa không chết thì tao phun nước mướn miếng mày nè cái gì vậy trời đồ bình thiệu đồ bình thiệu tránh ra Ôi trời ơi Anh con kia nó bảo hỏi là đồ bình thiệu anh bận thiệt mà anh anh chơi dơ quá Để em em phun thêm lần vài vài lần nữa coi Mày Trời ơi, cái tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi Gãi ngứa thoải mái quá, thoải mái quá Ui. Em thôi sao anh dùng thêm, dùng đi ra massage rồi Ừ em cũng không biết nữa, em phun lửa nó giờ nó không chết đi Thôi chạy chạy, anh em mình chạy chạy chạy chạy lần ba chạy lần ba <laughs> Chạy lần lên Chạy tập ba hả? Chạy chạy, chạy tập ba Thôi chết, nhưng chạy hoài đi Em cũng không biết nữa, tại nó khỏe quá mà Trời ơi mấy bạn ơi, bây giờ làm cách nào ơi Bây giờ ngay cả súng lửa nâng cấp của Siro chế tạo mà cũng không giết được nó nữa Trời ơi, Siro này sao anh chế tạo súng cùi bắp vậy đâu không, không tao đã hiểu rồi tao đã hiểu lý do tại sao rồi phong ạ à. tại sao không của tao chế tạo ra là để bắn mấy cái cây nhỏ mà bây giờ nó to như vậy mà muốn bắn nó thì phải biến cho cây súng này nó bự lên biến cho cây súng bự lên hả ồ nhưng mà bây giờ làm sao ấy chẳng lẽ bây giờ bọn mình đem cây súng này về nâng cấp cho nó bự lên nữa không được bởi vì là sim hồi nãy bạn thấy á simmy đã ngất xỉu luôn rồi như vậy là không thể nào mà để để cho sim là ở trong cái lòng nó được nữa mình phải cứu sim ra nhanh nhanh nhanh ngay lập tức à, bây giờ làm sao đây làm sao đây suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ oh, trí thông minh của phong đây trời ơi mình đã nghĩ ra rồi các bạn ơi à, dịch dịch đây hả gì bây giờ em chỉ nè anh hãy sử dụng cây búa của anh anh biến to khổng lồ anh lên sau đó anh biến to cái cây súng này lên luôn để anh bắn nó hiểu không ủa được hả được anh biến được mà em tin anh anh làm được cố gắng lên dịch nhà sứ mệnh mà thần villa ui Trời Wow Cái súng nó to kìa mấy bạn ơi Nhìn kìa nhìn kìa Trời trời trời xịn xịn xịn Ok Rồi bây giờ em nghĩ là cái súng nó đã đủ mạnh để giết con đó Dịch chạy qua tiêu diệt đi dịch Giết luôn Mày chết rồi Mày mày mày mày mày mày Cho mày chết cho mày chết con Hay quá Mày má chết không Mày má Hay quá Trời ơi Ghê không hay quá vậy ơi chết queo nó luôn rồi hay quá hay quá anh ơi trời trời trời ui trời trời cứu cứu sim cứu sim <laughs> trời ơi sim ơi sao sim mà sao sim gọi là xỉu vậy sim ơi tỉnh dậy đi sim ơi đập cửa đi nhanh lên trời ơi cố anh rô cố anh đập nhanh lên anh cửa gì mà chậm vậy rồi ơi tao đập bằng tay đó <laughs> trời ơi trời siêu nhân gì đâu mà yếu xìu đập có cái hàng rào sắt đập cũng không được thôi cứu sim ơi đập đi ai về đây ờ. Tính tính ra là anh giết được con quái vật này Anh còn biến to làm gì nữa anh biến nhỏ lại đi Hả? Ai biết được anh biến to lên để anh đập cái này này mà không được bia anh thì tính lên bước chơi liều nè. Bây giờ xuống sim rồi còn cuối rồi. Mày mày mày mày. Mày gì nữa chứ nữa. Trời ơi, tàu lao các bạn ơi. Để bạn biết không, ông dịch ông tính dùng quả bơm để gọi là phá vỡ cái lòng các bạn ơi. Trời, phá vỡ cái lòng bằng một quả bơm nguyên nguyên nguyên tử to như vậy chắc sim cũng nổ theo luôn quá. Trời trời trời. À, ui, sim ơi. Sim. Ờ, chết rồi năng lượng tôi nó sạch rồi mọi người ơi tôi không chịu nổi à. ôi trời ơi trời ơi các bạn ơi rồi xong rồi simi rồi ngất xỉu rồi các bạn ơi hey, mấy bạn ơi nhưng mà thôi không sao mình nghĩ là bây giờ mình với lại rô sẽ đưa sim đến bệnh viện các bạn ơi tội nghiệp sim quá nhịn đói ba ngày ba hôm rồi hey, ok à, ờ, sim ơi dậy đi ăn tạm trái bom nè dạ, tào lao ông người ta đói người ta đói ông ông đưa bơm cho ta ăn tào lao tôi chọi yêu nè, ông đạp không rồi chúng ơi ôi này thì này chơi ngu vậy <laughs> ok bạn ơi thì trong tập này bọn mình đã gọi là nhờ vào trí thông minh của phong cận nhờ vào sức mạnh của mít dịch và gọi là độ sáng tạo của Siro đã chế tạo ra được những loại vũ khí rất là mạnh và đã tiêu diệt được con quái vật và đã cứu được mèo Simi rồi và bạn thấy gọi là siêu nhân tứ trụ bọn mình có khỏe có mạnh có ngầu không thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha và nếu như anh em muốn có tập 3 thì bạn hãy nhớ là hãy để cho video này đạt được 10.000 like thì sẽ có tập 3 nha các bạn nha cảm ơn anh em rất là nhiều hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau bye bye còn bây giờ bọn mình đi vào nhà thôi ai đưa thêm theo mày à quên quên quên còn còn sim nữa quên quên quên à, <laughs> phong ơi sim ơi tát cho mấy phát mà không tỉnh sao dậy thêm ủa à... ông quýnh người ta vậy ta <laughs> chết <laughs> Ủa sao từ nãy giờ Sao từ nãy giờ mình giết dịch nhiều quá ta Ok Thôi tạm biệt mọi người nha Mình phải đưa Sim đi bệnh viện đây Yêu anh em phải rồi Bye bye Ê nhanh lên đôi Mỗi người xách một tay một chân Quăng quăng quăng Đây quăng, đây đây đây Quăng quăng Sim vô bệnh viện Nhanh lên nhanh lên